là alo Xin chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay tôi bày tỏ tâm trạng 969 tháng ngày. Suốt tháng ngày qua luôn âm thầm nhớ đến em. Vẫn vâng, mãi trong tim nhịp đập có bóng hình người cứ theo thời gian vẫn vâng, thường ngày anh đứt phay anh thả tim em với những tâm hình có lúc buồn tên anh ngầm ngồi những nút xe tuy post lên facebook cũng là cảm xúc trong người có lúc buồn vui anh vẫn nhìn em ngâm chút thôi sao thấy nhớ thêm nhìn thật lâu kỷ niệm ngày xưa vẫn khắc ghi con tim cô đơn vững khát khao hoài chờ một ngày kia có hy vọng xem em có lại vẫn đi vô nhìn mãi ước muốn những kỷ niệm khắc ghi này mãi ước muốn những phút giây mình selfie